xin chào quý vị các bạn và ngay bây giờ thì Duy đang có mặt tại sân vận động Mỹ Đình Không khí ở đây thì đang cực kỳ sôi động Và ngay bên kia là một dàn xe có thể nói là rất hấp dẫn Vậy trong chương trình ngày hôm nay, trong video này mời quý vị và các bạn cùng Bảo Duy tiến tới xem không khí chuẩn bị tại sân vận động Mỹ Đình như thế nào Và trước tiên thì chúng ta sẽ đến ngay với dàn xe wow. Vâng. Đây là chiếc S500 ờ, Đây rồi, Màu đỏ, màu cờ sắc áo chữ F-Type chữ này tiếng ống xả nghe rất phê, động cơ 3.0 Lát nữa thì chúng ta sẽ cùng uh, nghe thử cái tiếng ống xả của chiếc xe này Đây, nữ hoàng đây rồi Nổi bật nhất ở trong uh, dàn xe này có lẽ chính là chiếc uh, Rolls Royce Ghost Series 1 Chiếc này thì uh, Duy nhớ không nhầm là sản xuất uh, 20, 2016 thì phải nếu, nếu, nếu, nếu như không nhầm nhá Mustang Ford Mustang Động cơ 3.5 EcoBoost là phiên bản ờ, mới nhất bây giờ Và đây là một uh, chiếc ờ, đã được nhập về một cặp màu xanh, màu đỏ và màu vàng Nhưng hiện tại uh, ở showroom uh, 568 Đường Láng thì đang có chiếc màu xanh để trưng bày Và ngày ngay ngày hôm nay chiếc xe này đã có mặt ở đây để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam Đây là chiếc S500 cũng lại là một chiếc E500 nữa, một cặp trắng đen quý vị và các bạn ạ Bây giờ thì mời quý vị các bạn à, tiến ngay ra phía đầu xe Đây đây đây, anh ấy rồi Nào nào nào, đây đây đây, mời quý vị các bạn Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch Vô địch rồi còn gì nữa <laughs> Đây, mời quý vị các bạn à, cùng đến với phần đầu xe có hấp dẫn phải không? Rolls Royce Gold F-Type Cờ đỏ sao vàng Rồi, mời quý vị và các bạn ngắm một dàn à, một lần ờ, một dàn xe này đã rồi chúng ta sẽ cùng ờ, tiến tiếp tới ờ, cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam ngày hôm nay. Thật sự ngay lúc này thì uh, mặc dù mới chỉ có 12 giờ kém 20 thôi nhưng mà khu vực sân vận động Mỹ Đình đang cực kỳ sôi động rồi ạ tất cả mọi người từ rất nhiều nơi, rất nhiều tỉnh thành đã bắt đầu đổ về đây để hòa chung không khí với đội tuyển Việt Nam. Đây, đây là một bạn trẻ rất may mắn khi đang sở hữu uh, trên tay một cặp vé của trận đấu ngày hôm nay. À, bạn có thể chia sẻ về cái cảm xúc mà khi đã đặt được vé, bạn mua vé này là ở đâu? Em uh, đặt qua mạng. Wow, bạn là một trong những người rất may mắn đấy. Không Thế uh, Thời gian vừa rồi thì uh, cái việc mà đặt vé ở trên mạng để xem trận đấu ngày hôm nay là rất khó khăn. Vâng. Nên là ngay bây giờ thì ờ, xin chúc mừng bạn. Trước tiên cái chúc mừng bạn đã. Em cảm ơn anh ạ. Hên xui thôi anh ạ. <laughs> nhiều đánh lô ấy ạ. À nhiều đánh lô à? Vâng. Thế à, hôm qua hôm qua đánh lô không? Hôm qua đánh tám ba. Hôm qua đánh ba xịt à? <laughs> Hay là hai nháy à? Vâng. Ôi quá hên luôn. Ông này phải đỏ nhất ngày hôm nay. Rồi có lẽ là mời quý vị và các bạn tiếp tục ngắm xe. Nhìn cái chiếc Jaguar F-Type màu đỏ này nhìn mê quá các bạn ạ Nếu như mà chúng ta có thêm những đề can hình ngôi sao màu vàng để dán vào cái nền đỏ này thì phải nói là tuyệt vời Chiếc uh, à, F-Type này thì uh... Đây quý vị các bạn để thấy Phần cửa xe Mu trần nhá Quá mê Lát nữa thì mời quý vị các bạn sẽ cùng đến với tiếng ống xả Quý vị và các bạn có ờ, muốn ờ, ngắm qua cái phần không gian nội thất của chiếc ờ, Ghost Series 1 hay không? Mời mọi người Trước tiên là phần hàng ghế trước, phần ghế lái Có đẹp không ạ? Quá đẹp Quá đẳng cấp Ngắm tiếp cái hàng ghế thứ hai tất cả cái phần nội thất của Rolls Royce Ghost này à, đều được trang bị cực kỳ đẳng cấp từ cái tấm thảm ở phía dưới lót sàn trở đi cũng được làm bằng những cái chất liệu là lông cừu cửa hít luôn ạ Đây. Mời quý vị và các bạn uh, tiến tiếp ra phần đầu xe để cùng uh, tất cả những anh chủ đang ở showroom 568 Đường Láng để cùng cổ vũ hô vang một câu, câu khẩu hiệu cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam ngày hôm nay. Anh anh anh anh, anh, em mời các anh anh em mình đi ra đứng hết ở đầu xe em xin lúc là. Đây này. Okay. Anh em mình cổ vũ đội tuyển Việt Nam phát. Nào nào nào nào. Cho anh cái máy góc rộng ra trước nhá. Đây anh ơi, anh anh anh anh vào vào anh anh anh anh anh, anh em mời anh vào. Chị ơi, chị ơi. Em mời anh chị vào đây đây đây đây em sẽ em đứng trước anh nhá chị chị đi vào đây chị đi vào để để, để cô bạn em có quay nhá à, em sẽ em làm quảng ca em hôm mùa 23 Việt Nam vô địch nhá không chưa em ơi máy đâu rồi máy nhá máy nhá một hai ba Việt Nam vô địch Việt Nam vô địch Việt Nam vô địch em cảm ơn bây giờ anh em mình à, định à, di chuyển xe đi một vòng anh ừ. vâng vâng đây đây em em em em em đi cùng luôn được không? Đây, bây giờ thì à, mời tất cả mọi người cùng với cả đoàn xe đi diễu hành nhá Bây giờ có lẽ là chúng ta đến ngay với cả trước ép thai ống xả đi Nghe tiếng ống xả gì Anh anh, anh cho em xin uh, ít tiếng ống xả đấy. Đây rồi, đây rồi, đây rồi ơi 3.0 ấy này động cơ 3.0 này anh em đã cảm thấy sôi động chưa lại bảo không rành đi anh ơi anh à, đóng mùi cho em phát được không à bây giờ mọi người cùng xem thao tác đóng mùi của chiếc Jaguar S-Type quá sexy thật sự là quá sexy động cơ 3.0